Ngày hôm nay thì bên ờ, shop công nghệ 356 chúng tôi sẽ ờ, review cho các bạn về ờ, một dòng sản phẩm thiết bị định vị nghe lén siêu nhỏ, siêu du kín để các bạn về có thể gắn trên phương tiện như là xe máy ô tô để mình quản lý tài sản cũng như là giám sát người thân con gái trong gia đình. À, thì hiện nay thì à, trên thị trường cũng có rất nhiều các đơn vị đang cung cấp các à, thiết bị định vị nghe lén thì trong đó thì các bạn thì cũng luôn băn khoăn nên không biết nên lựa chọn những dòng sản phẩm thiết bị định vị nghe lén như thế nào giá thành làm sao cũng như là đơn vị nào cung cấp có uy tín hay không và định vị có chuẩn xác hay không thì trong video này thì chúng tôi sẽ review cho các bạn là ba cái mẫu sản phẩm thiết bị định vị nghe lén hiện tại đang có doanh số bán là tốt nhất thì phía công ty chúng tôi các bạn nhé à, thì ở đây à, nó sẽ có ba cái dòng sản phẩm này đấy thì à, tôi sẽ khui hộp ba cái sản phẩm này ra và sau đó là tôi sẽ chọn ra một cái thiết bị định vị nghe lén nhỏ nhất để review cho các bạn à, về cái yêu cầu về một thiết bị định vị siêu nhỏ đấy à, thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với cái thiết bị định vị cái này nó là cái F21 này F21 này một cái thiết bị thứ hai nó là cái dòng à, DW01 dòng này thì cũng đang bán rất là tốt Đấy. dòng này thì nó là cái bản thay thế cho cái định vị N16S và một cái à, dòng sản phẩm à, cao cấp hơn nó là dòng X9 Plus của Đài Loan thì dòng này thì pin của nó nó được hơn chục ngày Đấy. kích thước của nó thì nó cũng là khá là to nói là to hơn các hai cái thiết bị này thôi nhưng mà thực ra thì nó cũng ờ, chỉ bằng hai con tay của mình thôi này nó bằng hai con tay này đấy rồi thì trong ba cái thiết bị này như thế này thì bây giờ mình sẽ lọc ra cái nào nó nhỏ nhất thì ờ, để bên ờ, shop sẽ review sâu hơn về cái thiết bị đấy cho các bạn nhé để các bạn biết đây đây là ba mẫu sản phẩm đây tôi sẽ cầm sát hơn cho các bạn hình dung cho nó, nó, nó rõ thì với ba cái thiết bị định vị này thì à, về cái tính năng của nó thì nó như nhau nó gồm có 5 cái tính năng chính tính năng đầu tiên là tính năng định vị tính năng thứ hai là xem lại lịch sử di chuyển tính năng thứ ba là cảnh báo vùng an toàn tính năng thứ tư là tính năng nghe lén và tính năng thứ năm là tự động gọi lại cho chủ nhân đấy là năm tính năng chính của cái thiết bị định vị không dây đấy về cái khác nhau thì nó nó chỉ khác nhau về kích thước và cái phần dung lượng pin thôi các bạn nhé đấy kích thước càng to thì dung lượng pin càng lớn đấy, với cái thiết bị X9 Plus này thì pin nó được khoảng từ 10 đến 15 à, ngày đấy, à, cái dòng à, DVK01 này thì nó được khoảng một tuần đấy một tuần đấy. còn với cái dòng uh, siêu nhỏ là cái F21 này cái F21 này thì uh, cái pin của nó thì nó chỉ được khoảng từ 3 đến 5 ngày thôi đấy nó khoảng 5 ngày đấy đây cái kích thước của nó đây thì các bạn có thể à, thấy này đấy rồi thì bây giờ mình à, sẽ loại bỏ hai cái mẫu này trước nhá hai mẫu này ờ, thực ra là hai cái mẫu cái dòng X9 à, Plus này với cái dòng DVK01 này thì trên kênh thiết bị định vị 386 của chúng tôi thì cũng đã review rất là nhiều về hai cái thiết bị này rồi thì tôi sẽ không review nữa và sẽ tập trung review cho các bạn về cái dòng thiết bị định vị siêu nhỏ này Ờ, thì chiếc này nó là chiếc ờ, F21 chiếc F21 này ờ, thì về cái, kích thước thì đây nó là cái dòng nhỏ nhất hiện nay rồi nhỏ nhất thị trường rồi các bạn nhé đấy, không có cái thiết bị nào nó có thể nhỏ hơn được cái chiếc F21 này vì các thiết bị định vị thì nó phải sử dụng đến pin nếu mà không có pin thì là không có định vị được đâu một số các bên thì cũng đang chào bán những cái dòng Ờ, chip định vị gắn trong khay sim này hay là cái thiết bị định vị có thể đọc trộm tin nhắn Zalo, Facebook người khác ấy, ờ, thì đấy nó toàn là cái thiết bị lừa đảo thôi các bạn nhé ờ, thiết bị nó không có thực thực tế ra thì không có một thiết bị nào rời ngoài có thể là đọc trộm được tin nhắn Zalo người khác hoặc là người theo dõi được điện thoại người khác nên là các bạn cũng nên lựa chọn và cũng có tư duy trong vấn đề mua hàng thì để tránh cái tình trạng các bạn bị lừa tiền các bạn nhé Đấy, là nó sẽ rất nhiều các đối tượng đang ờ, lừa tiền của các bạn đấy. đây tôi sẽ ờ, cho các bạn xem ờ, chính xác về kích thước của nó đấy nó bằng hai ngón tay thôi đấy. với cái này thì các bạn rất là dễ để trong cốp xe này trong ba lô túi sách để mình theo dõi đấy. người thân con cái gia đình cũng như là mình có thể để trong phương tiện như là xe máy cốp xe máy hoặc cốp ô tô để mình theo dõi quản lý tài sản đấy nhất là những bạn nào mà cho thuê xe thì hoặc là quản lý nhân viên thị trường à, thì mình à, để cái này nó rất là tiện không ai biết được cả chỉ có người ngoài các bạn thôi về cách thức sử dụng của nó thì à, nó rất là đơn giản thôi thì nó gồm có các bước như sau thì đầu tiên thì mình cần phải chuẩn bị cho nó một cái sim một cái sim 4G nhé cái sim 4G của các nhà mạng Viettel, Vina, Mobi đều được hết miễn sao là mình phải có 4G cho nó đây Ờ, thiết bị này nó hoạt động được nó định vị được vị trí thì nó phải dựa vào cái sim 4G này rồi đây là cách lắp sim này nó sử dụng cái sim là nhỏ nhất các bạn nhé Đấy, sim nhỏ nhất Đấy. đây là xong bước 1 này Ờ, đến bước 2 thì các bạn à, muốn muốn quản lý được cái thiết bị này từ xa theo dõi được từ xa thì các bạn cần phải tải một cái app về để mình quản lý từ xa nhé cái app này nó có tên là app à, GPS 365 đây này đây đấy trên màn hình các bạn có thể thấy này GPS 365 này à, bạn nào dùng Android thì vào set play đánh chữ GPS 365 về bạn nào dùng iPhone vào App Store đánh tải về đấy ở đây thì tôi đã tải về rồi để không mất thời gian của các bạn ờ, thì khi mà mình tải về thì à, thì mình sẽ tiến hành để à, đăng nhập này đăng nhập thì ở trên à, này nó sẽ có một cái dãy mã số để mình đăng nhập và cái hai là cái phần mật khẩu dãy mã số thì ở trên mỗi một thiết bị nó đều có một cái mã QR để mình quét mã số nhé để mình đăng nhập thì cái này mình chỉ việc ấn sang cái phần QR này thôi đấy ấn ấn là nó sẽ quét mã cho các bạn để mình đăng nhập này đấy ok thì đầu tiên thì nó vào như thế này à, thì để mình à, đổi cái mật khẩu đi à, đổi mật khẩu thì hiện tại thì các bạn chưa muốn đổi mật khẩu ngay thì các bạn cứ ấn thoát ra ấn thoát ra xong lại ấn vào Đấy, ấn vào thì trên này nó sẽ hiện lên cho các bạn là rất là nhiều các mục nhưng mà mình sẽ quan tâm chính của nó là ba cái mục bên trên này mục đầu tiên là mục định vị này mục thứ hai là xem lại lịch sử di chuyển này mục thứ ba là cảnh báo vùng an toàn này đấy thì đây bây giờ mình à, muốn à, xem cái vị trí thì mình sẽ vào mục trách này mục trách này đấy, mình xem vị trí này đấy đây cái hình à, đầu người đây hình đầu người cậu bé đây nó chính là cái vị trí của cái thiết bị định vị hiện tại nó đang đứng đây các bạn nhé đấy. Ờ, với cái thiết bị định vị mới là cái điện thoại của tôi thì hiện tại thì nó đang nằm trùng một chỗ nên là nó sẽ không phân định được cái khoảng cách nhưng mà khi các thiết bị định vị này bạn gắn ở trên phương tiện như là xe máy ô tô nó có di chuyển đến đâu thì các bạn sẽ thấy cái hình đầu người này nó sẽ dịch dịch dịch dịch như đấy với cái thiết bị định vị F21 này thì nó sử dụng cái chip định vị 8 nhân rồi nên là nó cho cái độ chuẩn xác cực kỳ là cao chuẩn xác gần như tuyệt đối luôn đây các bạn có thể thấy này đấy nó hiện luôn cho các bạn phần uh, tên đường luôn nhé tên đường luôn. đấy vị trí hiện tại đang ở này đấy đây cực kỳ là rõ luôn đấy và đồng thời thì ờ, mình cũng có thể xem được cái phần bản đồ vệ tinh nhé tích và hình của cầu để xem bản đồ vệ tinh này bản đồ vệ tinh của nó thì nó nó, nó siêu nét đấy. đây này có thể nhìn thấy luôn từng nóc nhà luôn này đấy đây rõ không đấy. từng nóc nhà luôn đấy. đây là phần bản đồ vệ tinh đấy. đồng thời thì mình cũng có thể là mình xem được cái phần trăm pin của nó nhé phần trăm pin hiện tại nó đang là 97 phần trăm pin 97% pin thì với cái thiết bị này thì nó được khoảng 5 ngày thì khi nào nó hết pin thì các bạn nhìn ở trên app này thì các bạn có thể là lấy nó ra và sạc pin mình ờ, sạc pin trong vòng khoảng một tiếng là nó sẽ đầy pin và các bạn ờ, sẽ lắp vào lại sử dụng tiếp sử dụng tiếp đây là phần ờ, định vị cái mục thứ hai tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái phần xem lại lịch sử di chuyển này playback này Đấy, playback này thì ở đây nó sẽ có phần ngày giờ này đấy các bạn mà muốn ờ, xem ngày hôm qua ngày hôm kia thiết bị định vị này nó đã đi đến đâu thì các bạn có thể là xem lại nhập ngày giờ ở đây xong ấn ờ, confirm là nó sẽ xem lại cho các bạn thôi ờ, hiện tại thiết bị thiết bị này nó đang là thiết bị mới nên là hiện nó không có cái lịch sử di chuyển nên là, là tôi chưa thể test cho các bạn ở đây được đấy. cái mục tiếp theo mục thứ ba là mục cảnh báo vùng an toàn à, security security này thì cái thiết bị định vị F21 này nó sẽ có một cái vùng an toàn mà các bạn có thể tự đặt được cho nó nhé cái này nó rất là tiện khi các bạn mà để trong cái phần ba lô túi sách mà quản lý con cái ấy. Đấy, quản lý con cái thì là trên này nó có các mục là home này là nhà này đấy, school là trường học này office là nơi làm việc này à, đây là cái phần bán kính này 500 m này đấy. À, và cái này thì mình cũng có thể xây dịch được nhé xây dịch được đây là 1979 km à, 79 m Đấy, thì cái phần này thì à, tác dụng của nó làm gì tác dụng của nó là à, khi mà bạn à, đặt cái một cái vùng an toàn cho con bạn school trường học chẳng hạn đấy thì là trong cái bán kính khoảng 500m thì sau khi mà các cháu nó có đi ra khỏi ban kính 500m cái vùng tròn tròn này này thì nó sẽ báo về cái điện thoại cho các bạn và các bạn biết được là con mình không ở trường có thể là các cháu đi chơi này đi chơi game này hoặc là chỡ chẳng may có bị bắt cóc à, thì mình cũng có phương án để mình à, giải quyết và mình sẽ tìm được ngay các bạn nhé đấy các bạn chỉ việc à, dở điện thoại ra các bạn vào trong phần bản đồ là mình biết được là hiện tại con mình đang ở đâu thôi đang ở đâu những cái này thì à, nó định vị là siêu chuẩn xác đấy và tiếp theo cái mục thứ tư nó tôi thử cho các bạn nó là về tính năng nghe lén à, tính năng nghe lén là gì tính năng nghe lén là các bạn có thể là nghe được toàn bộ phần âm thanh xung quanh của cái thiết bị này trong vòng bán kính khoảng 5 à, đến 7 mét là nghe rất là rõ nhé đấy, nghe rất là rõ à, thì để nghe lén thì à, chúng ta sẽ gọi điện vào cái số sim gắn trên thiết bị định vị này đấy. ở đây tôi sẽ kích loa cho các bạn nghe nhé sau 3 giây nó sẽ tự động bắt máy và mình sẽ nghe được cái phần âm thanh xung quanh alo Đấy. hai thiết bị này nó đang nó đang gần nhau nên là nó bị xung ờ, âm thanh nên là nó bị tiếng rú đây tôi tôi để xa một chút này tôi để xa ra alo alo alo alo một hai ba bốn alo alo alo đây tôi sẽ cầm thiết bị xa hơn và tôi sẽ kích kích loa cho các bạn nghe alo alo alo một hai ba bốn alo alo đấy nó nghe rất là rõ đấy khi mà mình uh, tắt cái loa nó đi thì nó sẽ không có tiếng rú được nhá đấy alo alo một hai ba bốn alo alo rồi đó là cái tính năng về cái tính năng ờ, nghe lén đấy tính năng nghe lén còn tính năng tự động gọi lại cho chủ nhân thì nó cũng như tính năng nghe lén thôi thì khi có âm thanh to thì thiết bị nó sẽ tự động gọi lại cho các bạn và việc các bạn để mở máy các bạn nghe thôi nó như tính năng nghe lén thôi Đấy. thì ở trong cái mục mà tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về các tính năng phụ của nó tính năng phụ thì mình sẽ vào trong cài đặt này nó sẽ có một số tính năng phụ à, như là cái phần à, bản đồ này bản đồ thì đây nó sẽ có ba loại bản đồ à, Baidu, Google Map, à, Map thì à, thông thường thì mình sẽ để cái mục bản đồ Google Map để nhìn cho nó dễ nhé. Cái mục này nó phổ thông đấy. Hai là mục upload này. Upload thì ở đây thì mình sẽ cài được cái phần upload như là đây nhà sản xuất thì đang để chế độ là 10 phút upload một lần ở vị trí đấy. À, thì mình muốn upload nhanh hơn thì mình có thể mình xóa số 10 này đi. Đấy mình để một phút upload một lần. Đấy, một phút upload một lần. Đấy là ok. Đây này Đấy, để 10 phút thì nó sẽ tiết kiệm pin hơn ờ, phần à, này là phần đổi password này đổi password thì mình à, chưa cần đổi thì mình có thể là mình sẽ đổi đổi sau Đấy, đổi sau modify password ở trong này thì nó cũng có thêm một số các tính năng nữa như là mình có thể bật tắt đèn này mình tắt cái đèn nhấp nháy đi đi nhé Đấy, đèn nó đang nhấp nháy này mình vào cái mục led này mình tắt nó đi Đấy, tắt tắt nó đi Đấy, đây là đèn hết nháy nhá các bạn nhé Đấy, bật nó lên Đấy, để tránh bị lộ thì mình à, sẽ tắt cái đèn nó đi cho đỡ nhấp nháy rồi đây phần loa này loa à, phần ghi âm này phần báo dung này à, phần gọi lại này sau con bách này các bạn mà muốn thiết bị này nó gọi lại cho các bạn thì bạn mở sau con bách mở chế độ lên là nó sẽ tự động gọi lại cho bạn thôi Đấy, phần ờ, sit down là sit down là mình có thể bật tắt từ xa nhé mình muốn tiết kiệm pin nhưng buổi tối mình không muốn mở lên thì mình có thể mình tắt từ xa bằng cái ờ, mục ờ, sit down này đấy, sit down đấy về cơ bản thì với một cái thiết bị định vị như chiếc F21 này thì nó gồm có năm tính năng chính tôi xin nhắc lại cho các bạn là nó gồm có 5 tính năng chính tính năng đầu tiên là tính năng định vị tính năng thứ hai là tính năng nghe lén tính năng thứ ba là tính năng xem lại lịch sử di chuyển tính năng thứ tư là tính năng cảnh báo vùng an toàn và tính năng thứ năm là tự động gọi lại cho chủ nhân thế nó gồm có 5 tính năng chính như thế Đấy, với một cái thiết bị định vị nó nhỏ gọn như thế này đây nó nhỏ như thế này Đấy, với 5 tính năng và đồng thời thì các bạn có thể là theo dõi được quản lý được tài sản của mình này như là tài sản này xe máy này ô tô này đấy quản lý nhân viên này có thể là gắn lên trên xem các bạn uh, kinh doanh đi những đâu trong ờ, một ngày hoặc là có để trên cabin thì có thể là nghe xem họ có, có trao đổi gì về công việc hay là nói xấu gì mình không đấy. và đặc biệt thì với các bạn mà có ờ, vợ chồng ngoại tình thì với cái thiết bị định vị F21 này nó là thiết bị công cụ rất là đắc lực để cho các bạn tìm kiếm và nó sẽ rõ luôn cho các bạn từ tên đường số nhà luôn các bạn nhé Đấy. À, thì à, shop chúng tôi thì không khuyến khích các bạn à, sử dụng mục đích xấu à, với cái thiết bị định vị này à, thì các bạn à, sẽ tùy biến à, vào được rất là nhiều các công dụng nó là đa công dụng đấy, kích thước nhỏ này đấy, định vị chuẩn xác này nghe lén rõ ràng này đấy và giá thành thì đặc biệt thì với cái thiết bị định vị F21 này ờ, thì bên ờ, công ty chúng tôi đang bán một giá chung trên toàn quốc với cái mức giá rất là hợp lý cho các bạn nó là giá 890.000 đã bao gồm phí ship rồi các bạn nhé Đấy. Ờ, thì khi các bạn đặt hàng này thì các bạn chỉ việc điện trực tiếp vào cái số hotline của bên công ty chúng tôi là 0918 322 444 Đấy, để đặt hàng hoặc là các bạn có thể nhắn tin Zalo hoặc để lại thông tin trên Zalo thì bên shop tôi sẽ Ờ, lên đơn và gửi hàng cho các bạn và khi các bạn ờ, nhận hàng này thì các bạn được ờ, bóc ra kiểm tra hàng nhé đấy cái sản phẩm như thế nào thì khi các bạn nhận hàng thì nó sẽ như thế nhé nó gồm có một thiết bị định vị này đấy một giấy cấp sạc này một quyển sách hướng dẫn sử dụng này đấy. với cái sản phẩm F21 này thì bên công ty chúng tôi đang bảo hành cho các bạn một năm trên toàn quốc đấy, bảo hành bảo hành điện tử luôn các bạn nhé đấy. Ờ, thì mọi thông tin chi tiết thì các bạn cứ liên hệ theo số hotline 0918 32444 ờ, thì bên sau tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn là 24 trên 24 ờ, cảm ơn các bạn đã xem clip xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở một clip tiếp theo đừng quên ấn like ấn share và ấn nút chuông đăng ký để ủng hộ cho kênh chúng tôi các bạn nhé xin chào các bạn